Core Drip USA High-End Equipment Instruction Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center Sau lưng tôi là PA Series Yo! Yeah. hướng dẫn sử dụng máy Jet Press Fly dòng BioArt UST 2N. Đến với chiếc máy PA tiếp theo là chiếc máy có tên là Jet Press. Nhưng một lần nữa Duy khẳng định đối với dòng BioArt thì chức năng gấp ngàn lần cái tên. những tính năng của máy Jet Press đầu tiên nó kêu ngồi xuống AB chỉnh nó nhóm cơ tác động là ngực nhưng mà hơn thế nữa hình hình cô gái này đẩy những động tác rất là căn bản cô gái này chưa có sử dụng độ freeway của cái cái tay đó chỉ hướng dẫn thôi đầu tiên đo răng bạn nhìn chỗ tạ đó nó gần chạm dừng lại giữ lại ép vào ép vào ok incline, chest fly, ép ngực trên chest